nhưng lào cũng ngờ đâu đất rời thay lớn đem đầy chốn sơn cùng thủy kiệt oan vì tuyết nguyệt mới lòng lòng ai trước công hồ trước cung đường triều đình ra xét họ bắt long hồ truyền đi khắp mọi quan lớn tuần 哎。 trời dậy oan kết tụ thành đôi bạch sa thành khắp miền duyên hải sông xanh đời nước sầu hồ phục dưới tam đầu cuộn khúc sầu lên lân dần phượng mũ đôi bên quan tuần răng răng ngự lên sọc tung đồng sắc ban phong ngài tung chi tam giới hay chốc tà sát quý trừ tinh tôn quan tuần vạn phép muôn đinh Nguyện người cai toàn tiếng tiến binh nhà trời Ngự đồng ai mình quyền bóng tứ Đúng như trời thì khi đoàn trang Tướng quan phần hiện hết ai đang Xa Tây tính độ trần gian con đường nhà ngoài ra uy hùng hổ lệch quang truyền là cứu trợ muôn dân đùng đùng à, lối trận phong vân cự đồng ban phép cứu dân quan trừ tà cánh dấu tiếng à, đêm về mã chứng ai có tà quan trục tà xa dầu ái vận nạn chưa qua tự quan để bệnh ắt đà tan phục sàn tinh giá hồi hồng bào đã nhuộm tràm xanh tâm thần đành tâm tân đành để nhục vĩnh lạ thường ngày hai năm vua mất quan tuần ờ, đem đi đầy nỗi oan này có sớm cùng thoại kiệt sướng xa ta lạnh lùng nơi đi kỳ cùng xưa linh thư đền tuần thánh trên bàn nát trên bàn nát lòng xa hồ phục lốt tam đầu lốt tam đầu cuộn dầu lên đôi lần lần thờn phượng múa đôi mềm quan tuần trắng dáng lên sập ngược ngờ lúc bấy giờ lúc bấy giờ ta ngoài hùng hồ lệnh ban truyền tê đổ quân dân đông đông nổi trần phong vân vẫn thường đồng ban phép giúp dân ông trừ ta nương lấy dấu thiên quan tuần mang về chân chân này ai có thả ông ông chóc ta vai mặc dầu ai vần hàn khó quá nhiều quan để ngũ bênh đà cho ta đều biết tiếng quan tuần ngày lập liệt thần cơ các cửa sông đâu đó kỳ cùng thiết lập minh tư đền vẫn tránh hoa trung nam bắc muôn dân đạo vui khắp gần xa khắp gần xa ơn quan tuần bạn bối ai có tội quan phúc truyền ta dẫu ai cầm cờ chỉ núi núi đà là tài vân thanh hồi quán xin thưa tôi lời giáo long hồ công ban sắc tử chân ninh ra tiền bạc cổ anh linh đã bao phen đắp lũy xây thành cung cầm giới nguyện con đỏ sông phò vua bát hải đồng bằng nghề tôn quan điều thất ra vào trang nghiêm sống tranh

nhớ người lứa sông xanh dù càng ứng hoa lớn quân mãi còn nở 造福。 tuần họ đặng có mãi mãi còn ghi dòng nước sông xanh dòng nước sông xanh kia đêm ngày vẫn vẫn sóng đôi bờ giết giết về Ngày 25 tháng năm mất quan quân đầy Trung Sơn cung Quan ở vị trước cung điện trước cung điện triều đình xa xét xét bắt bắt lòng lòng lòng lòng truyền đi khắp mọi nơi quan lớn tuần tuần quan lớn tuần ngài quan vì là chiết hoa đoạt phù tôi trời không không không dung quan phàn nghịch nghịch tấu lời rằng ta tích tích phu đức đức vua chẳng xét ngay ra từ thông thông đi với tạc tặng để nội hoang hoang đồng đồng trời nhiệm một nỗi nhiệm một nỗi đức đức nhi vua chẳng to lũ tham quân quân lũ tham quân quân của chú tinh tinh thông thông mấy anh anh hùng hùng nghề phải chịu tiếng quan nước nước tam đành mất một, một danh danh nghi tướng bắt bắt đầy ai là nghề sơn chốn nay đất đất đất kỳ cũng cũng đất đất đất kỳ cùng mà thua ấy đang tề non nghi hoa sung vang tiếc tiếc thương ngân ngân để lệ sông xót thương vì cô quanh quanh đi mà nhà yêu phúc phúc lòng lòng người ông mê thử người sóng lúc lúc mà lành lành thân tháng hai xưa lúc lúc trung tuần tuần lòng lòng đông đông lão mông mông thần niệm báo rất mong tình nay mới hay sự lạ tôi bạch bạch đôi bạch bạch tưa người tôi bên sự sánh tay vẫn vẫn còn bạch bạch xa đài đường hỏi sáng hỏi gió hỏi hỏi sáng nguyện lào cứ trêu người cớ phi ngồi cây cỏ sao mưa sầu nắng dài cần tốt tốt tươi có cả ngày phong phong băng băng còn ấy lòng ta sơn đi cùng cùng kỳ biết sương nghe xa ta lạnh lạnh lùng lùng thà thác nghe còn tên sông sông nhục nhục nghe sông sông kỳ sông sông kỳ tâm mi ngọc ngọc miền côn sông kiệt cùng yêu hát hắt trăng non sông sông thì sông đục đục nước nước tuôn tuôn tuôn tuôn sông rừng hoa cỏ nê xót đi thương người đàn quất quất đùng đùng đùng đùng bỗng bỗng đùng đùng đùng đùng gió giật giật nến đưa nồi quan truyền đất đất đông dây quan mê kết lại dây quan mê kết lại thành đông đông bạch bạch rừng hoa cỏ rừng hoa cỏ nghe xót thương người ta quất bỗng đùng đùng đùng gió giật giật mưa xa nơi hoang truyền đất đông chơi dây hoang này nay kết lại thành đôi ông bạch bạch bạch xa khắp bốn phương xa gần đều các bàn hàng đã dậy ơi cửa sông đâu đó cũng vùng thời linh gia thiết lập lập từ về tiếng bát bát trên bát bát tôi lòng xà hồ lốt tam đầu quần quần khúc sầu lên tôi lân dần nghe đôi lân dần thường múa đôi bên qua làn tuần loạn loạn sáng lên lên sập công đồng sóc xã quý trừ nghi quan quân danh ngài và phép muôn muôn linh y quyền người cai quản tướng tâm linh nhà ngự đồng ái ngự đồng ái người mình quyền lòng quý nước nguy thời thủy tượng ai hiền hách ai đặng xa tay tế độ họ đặng con nương nở lúc lúc bấy giờ lúc lúc bấy giờ ngài giá oai hùng hồ lệnh lệnh ông truyền tế độ sinh nhân nhân nghe đúng đúng đúng đúng ngoài nổi giận giận phong phong vân vân thượng thượng đồng đồng ban dâu giúp giận giận quan trừ ta chúc cả giáng nghi con xin ai vần vần màn chữ quay kêu quan đệ vũ bệnh tà là la có dốc lòng lòng con dốc lòng à, lớn quan quân bàn hoặc ai mà nhập nhập lỗi chuyện ta dầu ai mê cách cách sở gian hà cầm cờ chỉ đuôi núi đà cho tan thông khắp khắp gần giá khắp khắp gần giá bách quan đều